đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Hình ảnh, hai hàng xe xếp dài ra đến mặt đường quốc lộ 13 để chờ đến lượt kiểm định vào ngày 28 tháng 12 tại Trung tâm Đăng kiểm 5003S tại quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức để tăng cường kiểm tra và quản lý cán bộ, công chức cũng như bảo đảm hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam diễn ra bình thường, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cần tiến hành ngay việc quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật đạo đức nghề nghiệp. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2022, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam. Vào tối cùng ngày, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kết quả đảm bảo trật tự an ninh xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023. Hình ảnh Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội khám xét Cục Đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội. Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Trần Thị Kim Lý cho biết, đến thời điểm họp báo đã có 43 bị can bị khởi tố, 12 trung tâm đăng kiểm liên quan đến các vụ việc môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác bị khám xét. Quá trình điều tra tiếp theo thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ những nội dung liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét, bà Lý cho biết. Đặc biệt có trường hợp phát hiện giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở huyện Nhà Bè tên Hồ Hữu Tài chỉ mới học xong lớp 3, không biết đọc, không biết viết. Giám đốc này đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Về vấn đề này, trao đổi với báo Việt Nam Net ngày 4 tháng 1 năm 2023, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết Trung tâm đăng kiểm 5017D là đơn vị do tư nhân đầu tư và việc đưa ai lên làm giám đốc là quyền của tư nhân. Đáng nói hơn, những hình thức triển khai điều tra chỉ đạo theo công thức từ trước tới nay vẫn được các cấp, đơn vị chức năng đưa ra thi hành nhưng vẫn như một lời trấn an nhằm làm dịu dư luận tạm thời. Hình ảnh ông Tài, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội nêu ý kiến với báo VOA hôm 10 tháng 1. Những tiêu cực trong quá trình đăng kiểm xe sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội vì có thể gây tai nạn giao thông nhiều hơn, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Xe không đủ tiêu chuẩn sẽ phát ra nhiều khí thải hơn, gây ô nhiễm môi trường. Ông lý giải. Vấn đề hiện nay đòi hỏi phải có phương pháp quản trị đúng đắn, ông A cho biết, và nêu lên gương quản lý của người Singapore Mặc dù nhà nước độc tài nhưng vẫn phát triển vì quản trị chặt chẽ. Quản trị tốt, cần luật pháp nghiêm minh, cần con người được đào tạo, cần có sự minh bạch, cần có sự giám sát của xã hội dân sự, ông bổ sung. Hơn nữa, ông nhấn mạnh vai trò của xã hội dân sự trong việc giám sát các cơ quan nhà nước chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo ông quan sát và rút ra kết luận, những hoạt động dân sự như thế lại không được khuyến khích ở Việt Nam.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 Phạm Minh Chính vẫn còn xanh chưa chín. Giáo sư Carlyle Allen Thayer, sinh năm 1945, là một nhà nghiên cứu chính trị xã hội nổi tiếng có song tịch Mỹ-Úc. Ông cũng được biết đến như là một chuyên gia về chính trị Việt Nam và Đông Nam Á. Ông từng xuất bản nhiều ấn phẩm về chính trị Việt Nam có thể kể đến như cuốn Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Giáo sư Thayer sinh ra ở California, Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Brown chuyên ngành khoa học chính trị, ông từng có thời gian làm tình nguyện viên tại miền Nam Việt Nam theo chương trình của một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ vào năm 1968. Sau đó, ông định cư ở Úc và giảng dạy tại một số trường đại học tại Úc. Hình ảnh giáo sư Carly Allen Thayer. Mới đây, ông đã có những nhận xét về mối liên quan giữa chiến dịch chống tham nhũng và tương lai của một số lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn Nội dung này đã được dịch giả Trúc Lam chuyển ngữ và đăng trên trang Tiếng Dân vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Thời báo chấm D xin được tóm lược lại nội dung cuộc phỏng vấn này như sau. Giáo sư Thayer cho rằng, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dựa trên nền tảng tư tưởng và dựa trên các quy tắc của đảng và pháp luật của nhà nước. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được tiến hành theo các quy tắc và chuẩn mực của đảng, mà những chuẩn mực này rất nhiều điều do ông Trọng đặt ra. Trước đó, ông Trọng đã rất tích cực trong việc sửa đổi các điều lệ đảng hoặc đưa ra các quy tắc mới cho phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng của mình. Ông đưa ra một danh mục những việc mà đảng viên không được làm, nếu vi phạm sẽ bị khai trừ khỏi đảng, bị cách chức. Chiến dịch của ông Trọng được xem là hợp pháp vì đảng viên vi phạm kỷ luật đảng sẽ có cơ quan công an điều tra. Nếu công an phát hiện vi phạm thì sẽ bị xét xử, bị kết án tù. Hình ảnh bài dịch cuộc phỏng vấn của giáo sư Taylor trên trang Tiếng Dân. Chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng được xem là di sản của ông đối với đảng Cộng sản và ông tìm cách giữ lại những đảng viên có cùng quan điểm chính trị với ông. Thực ra, ông Trọng không cố gắng giữ quyền lực. Trước đại hội 13, ông Trọng đã cố gắng đưa người của ông là ông Trần Quốc Vượng lên. Nhưng thật bất ngờ vì ông Vượng đã bị Trung ương đảng loại bỏ. Do đó, trong tình thế bắt buộc, ông Trọng phải ở lại giữ ghế vì không tìm được ứng viên khác. Hiện tại không rõ ông Trọng chọn ai làm người kế vị. Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội 14 sẽ bắt đầu vào khoảng giữa năm 2023, cho nên thời gian này là thời gian chạy đua quyền lực. Nhận xét về sự nghiệp của ông Phạm Minh Chính, giáo sư Thayer cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính không bị ảnh hưởng bởi việc hai người cấp phó của ông bị kỷ luật. Ông Chính lên chức Thủ tướng vào tháng 7 năm 2021 còn những sai phạm trong vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu xảy ra vào đầu mùa dịch, nghĩa là đầu năm 2020. Ông Chính có kinh nghiệm chọn nhân sự bởi vì ông từng làm trưởng ban tổ chức trung ương đảng và ủy viên Bộ Chính trị. Việc ông Trọng không thể đưa ra người của mình cho vị trí kế nhiệm tại Đại hội 13 là vì một phe nhóm của lãnh đạo tỉnh không ưa ông Trần Quốc Phượng. Họ cho rằng ông Vượng quá thô bạo trong việc thực hiện chiến dịch chống tham nhũng hình ảnh hai ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Ông Trọng sẽ nghỉ hưu chậm nhất là tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 14 diễn ra vào năm 2026. Trong thời kỳ chờ đợi, có lẽ ông Trọng đang lặng lẽ vận động các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quan chức cấp cao khác trong đảng về người kế vị. Trong thời gian này, ông Trọng vẫn tiếp tục công cuộc đốt lò vĩ đại của ông vì ông biết tham nhũng là mối đe dọa lớn cho tính chính danh của đảng. Những phân tích của giáo sư Thayer cho thấy hoạt động chính trị tại Việt Nam chỉ là công việc của những nhà lãnh đạo chớp bu của đảng, hoàn toàn không có chỗ cho người dân. Trong thực tế, người dân thường hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào guồng máy chính trị này. Có một số người từng tự đứng ra ứng cử quốc hội thì bị công an đối xử cực kỳ thô bạo, thậm chí có người còn bị đi tù. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức Ngọc Thơ, thời báo chấm đề với bản tin